Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 h 30 ngày 7 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Thái Lan luôn được đánh giá cửa trên Malaysia nhưng để giành chiến thắng là điều lâu nay họ vẫn không làm được với đội được coi là khắc tinh của Thái Lan là Malaysia. Thái Lan khép lại vòng bảng với vị trí số 1 bảng A. Thái Lan giành 10 điểm sau 4 trận, ghi 13 bàn, tổng lưới 2 lần bằng điểm Indonesia, dân xếp trên nhờ chỉ số phụ. Trong bốn đội vào vòng bán kết trừ Malaysia, ba đội còn lại chưa thua và Việt Nam còn chưa bị lọt lưới lần nào nhưng Thái Lan cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay huấn luyện viên Thái Lan người Đức luôn trung thành với triết lý bóng đá tấn công ông luôn quan niệm tấn công là phương án phòng ngự hiệu quả nhất chính lúc chơi đó mà phản chống trong đội hình của tuyển Thái Lan khá rộng trong hệ thống phòng ngự điển hình trong trận gặp Indonesia cũng khiến cho khán giả nhiều fan hú vía khi các hậu vệ Thái Lan thường xuyên dâng cao tạo cơ hội cho các chân sút áp sát khung thành của đội tuyển Thái Lan nhưng may mắn cho Thái Lan các tiền đạo của Indonesia không tận dụng thành công những cơ hội nên đội khách mới có thể gỡ hòa sau khi dẫn cách biệt mong manh nhưng bóng đá Thái Thái Lan có thể nói là chơi khá bài bản Họ luôn mang tính đột biến và tạo bất ngờ cao Những vũ khí khá quan trọng của đội tuyển Thái Lan là những cú sút xa cực kỳ quy lực và chất lượng trong 6 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan không thắng nổi Malaysia từ năm 2014 tới nay. Malaysia thắng 4 và 2. Mới đây nhất, Thái Lan nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Malaysia ở King Cup 2022. Bên ghi sân Malaysia được thi đấu trên sân nhà đó là một lợi thế không hề nhỏ cho Malaysia sau khi để thua Việt Nam ở lượt trận thứ ba nhưng ở lượt trận cuối cùng Malaysia đã thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng đậm trước Singapore họ giành vé vào vòng bán kết với vị trí thứ hai tại bảng B kém đội tuyển Việt Nam một điểm Malaysia đang cho thấy họ thực sự là khắc tinh của đội tuyển Thái Lan trong mọi đấu trường gần đây họ đều không thua trước người Thái Malaysia vắng mặt một hậu vệ bị thay đổi trực tiếp ở trận gặp Việt Nam bị treo giò hai trận vì vậy cầu thủ trụ cột này không góp mặt vào trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan nhưng xét về lối chơi Malaysia Malaysia có những miếng đánh đa dạng khi kết tập biên lẫn trung lộ hài hòa. Malaysia thiên về sức mạnh nên rất nhanh nhẹn trong những pha đua tốc độ, nhất là những tình huống phát bóng dài. Nhưng nhìn chung đây sẽ là trận đấu đáng được chờ đợi với lợi thế sân nhà cùng lối đá kỵ rơ với Thái Lan. Malaysia sẽ tạo ra nhiều cơ hội và chiếm ưu thế hơn Thái Lan. Kết quả sẽ là 2-1 cho đội tuyển Malaysia. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy đồng hành và ủng hộ kênh Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.